Cho nó tắt nhạc đấy Xin lỗi, họ đã hết giờ Mời anh ra về ạ Mày biết bố mày là ai không? Lên nhạc một đầu này